Mến chào quý anh chị khách hàng, hôm nay Phúc giới thiệu cho quý anh chị một lô đất rất là đẹp nằm trên đường TX52 Có diện tích là 4 x 24, thổ cư là 60m2, bán với giá là 3 tỷ tư Và đây là bản vẽ của lô đất Đất có diện tích là 102m, thổ cư là 60m2 đường trước đất là đường nhựa 6m hai xe hơi qua là ok hết nha quý anh chị đường rất là rộng và bây giờ chúng ta sẽ nhìn trên bản đồ từ ngã ba chợ đường vào khoảng 900m là tới lô đất và đây là hình ảnh thực tế để vào lô đất đây là đầu đường TS52 chúng ta sẽ đi vào khoảng 700m là tới à, vị trí của lô đất đường rất là lớn xe tải xe công à, vào thì ok chúng ta vào khoảng 700m là tới vị trí lô đất nha quý anh chị qua cầu số 1 đi một khoảng nữa là tới cầu số 2 vào khoảng 200m là tới à, vị trí lô đất toàn bộ là đường nhựa hết và đây là vị trí của lô đất nếu à, quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình để gặp trực tiếp chủ và đưa ra cái giá mà mình à, mong muốn. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video.